thầy và chào tất cả mọi người ạ. Ờ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Vũ Thị Nguyệt. Con hiện đang là năm sinh viên năm 2 của trường Đại học Y Dược Hải Phòng ạ. À, Con từ đâu, con ở tỉnh nào? Dạ, uh, quê con là tỉnh dạ. Điện Biên ạ. Hôm nay đến đây con có một câu hỏi muốn thầy giải đáp giúp con ạ có rất nhiều người sử dụng cái lá số tử vi để có thể xem trước được ừ, một số chuyện mà quá khứ hay hiện tại hay là tương lai sẽ xảy ra đối với mình. Và uh, thầy vừa nói là mình có thể sử dụng tâm của mình để quyết định tương lai. Vậy thì con muốn hỏi rằng những cái chuyện mà được dự đoán ở trong cái lá số tử vi đó thì có đúng hay không và mình có thể thay đổi nó hay không ạ? <laughs> à, thầy cảm ơn bạn nguyệt kính thưa tất cả đại chúng đối với tinh thần nhà phật thì chuyện về số tử vi thế nào đối với đạo phật thì nói rất rõ là con người thật sự không có số mạng cố định không có các con ạ và không có ai đặt ra cho mình một cái số mạng cả quy định sẵn mình phải số mệnh như thế này như thế kia vậy thì lá số tử vi là thế nào nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta không thì như bạn nguyệt bạn nói là cũng có người xem tử vi thì tử vi nói mình cũng đúng quá khứ là đúng rồi còn tương lai thì chưa biết nhưng mà cũng có nhiều người nói tương lai đoán xong rồi sau đó chiêm nghiệm thì cũng thấy đúng Đấy, vậy thì thế nào thì thưa đại chúng ờ, cái lá số tử vi thì ở đây thầy nói nó không phải là không đúng nhé nhưng cũng không phải là tuyệt đối hoàn toàn đúng với chúng ta. Theo Đạo Phật ấy, thì tất cả con người chúng ta ai cũng có một cái nghiệp trong quá khứ đã gây ra. Cái gọi là nghiệp quá khứ. Quá khứ là gì? Quá khứ là từ ngày hôm qua. Thầy nói từ ngày hôm qua con gây đã là quá khứ rồi. Cho đến kiếp trước. Kiếp trước tức là trước khi mình nhập vào thai ở trong bụng mẹ mình là kiếp trước của mình. Và nhiều kiếp trước nữa. Chúng ta ai cũng có rất nhiều kiếp về trước mà mỗi kiếp về trước chúng ta đã tạo rất nhiều những cái nghiệp khác nhau có những người kiếp trước làm quan và xét xử rồi xét oan tội cho người này người kia hay kiếp trước làm vua tàn bạo với dân chúng bóc lột dân chúng hay kiếp trước làm một cái người gì đó sống rất là lương thiện rất tốt đẹp chăm chỉ đi chùa làm phúc thiện nghe hay giúp đỡ mọi người hay kiếp trước mình làm một ông thầy lang cứu biết bao nhiêu bệnh nhân rất nhiều rất nhiều hay kiếp trước mình làm một ông đồ tể suốt ngày chọc tiết lợn À, cắt cổ chó như ừ, thế thế thì đấy là những cái hành vi những cái nghiệp của kiếp trước thì sang kiếp này chúng ta đều gánh chịu cái hậu quả của nghiệp tiền kiếp và nghiệp quá khứ trong kiếp này các con ạ nhớ cái nghiệp tiền kiếp đó nó sẽ tác động rất nhiều đến chúng ta trong kiếp này. Cái nghiệp tiền kiếp nó quy định, thứ nhất, các con được sinh vào đâu? Nha, sinh ra làm con ông vua, con ông bộ trưởng hay con nhà nông dân hay con nhà ăn mày. Nó quyết định sinh vào chỗ nào gọi là quyết định sinh xứ. Như hôm nay các con sớt bát cúng dường, Thầy chúc nguyện hồi hướng phước báo để cho các con kiếp sau tái sinh được vào chỗ cao quý không bị sinh vào chỗ hạ tiện thấp kém Đó. cái nghiệp tiền kiếp thứ nhất nó chi phối chỗ sinh ra của các con sau này sinh ra làm con ông bà nào ở giai cấp đẳng cấp nào trong xã hội nha là do nghiệp tiền kiếp nó quy định cái này tử vi nó cũng nói được nếu ai mà lấy tử vi thật chuẩn nó có thể nói được cái này thứ hai nghiệp tiền kiếp nó quy định các con là trai hay là gái nha là trai hay là gái thứ ba nó quy định các con là đẹp hay là xấu nước da đen hay là trắng nốt ruồi ở mép hay là nốt ruồi ở trán nó quy định hết nha tức là nghiệp ấy nó sinh thân các con đấy nhá là con trai hay con gái là đẹp hay là xấu tất cả hình dáng của các con như thế nào là do nghiệp từ tiền kiếp nó quy định cái này tử vi nó cũng nói được xem tử vi mà giỏi ấy, lấy chuẩn ấy, người ta cũng có thể biết được anh này có cái nốt ruồi ở chỗ này chị này có cái nốt ruồi ở chỗ kia biết được luôn đấy chứ không phải không đâu thế thì các con biết là nghiệp đấy nhé và cái nghiệp này nó chi phối luôn cả đời sống kiếp này của chúng ta nếu chúng ta sống hoàn toàn theo bản năng thầy gọi là bản năng cho dễ hiểu tức là sống không có tu dưỡng không một chút rèn luyện thì nghiệp chi phối chúng ta hoàn toàn nghiệp nó như thế nào là chúng ta y như vậy đến năm này sẽ bị nạn đến tháng kia sẽ gặp họa đến tháng này thì lấy chồng đến tháng kia sẽ cưới vợ nó chi phối nó định luôn như thế đấy đấy là nghiệp tiền kiếp đấy các con ạ thế nhưng nghiệp ấy không thể tác động được nếu những người nào biết rèn luyện và tu dưỡng chuyển hóa thân tâm mình nha cho nên đạo phật thì mới dạy đức phật dạy là tu là chuyển nghiệp tu sẽ chuyển được nghiệp đáng nhẽ chúng ta năm này chúng ta gặp hạn năm 49 này là mình gặp hạn à, năm 25 tuổi này là mình gặp hạn đấy thế nhưng mà trước đó mình chăm chỉ mình đi quy phật này mình giữ giới của phật mình lại làm nhiều việc phước thiện nghĩ nhiều việc tốt và rèn luyện thân tâm ờ, thì đến năm 25 tuổi lại chẳng thấy nạn gì lại tự nhiên lại được tăng lương tự nhiên lại được lên chức đó cho nên các con thấy có rất nhiều người đến năm 49, 53 lại lên chức nhưng rất nhiều người đến 49, 53 thì bệnh tật rồi tai nạn chết vào năm ấy có phải không đấy nữa thế thì tại sao là gì những người này người ta đã biết tự làm việc thiện trước đó rồi cho nên nó chuyển cái nghiệp ấy đi tử vi nó có thể đoán được năm nay anh bị cái nạn này năm nay gặp việc này việc kia nhưng mà không đoán chúng nhá cho cái người biết tu dưỡng thế thì các con thấy là gì tử vi nó sẽ đúng với những ai không tu dưỡng rèn luyện nhưng phải là tử vi xem thật chuẩn lấy thật chuẩn tất nhiên cái đúng này không phải tuyệt đối hoàn toàn và nó sẽ không đúng với những ai mà có tu dưỡng và rèn luyện các con sẽ chuyển thay đổi luôn thế trần mới nói là chúng ta là chủ vận mệnh của chúng ta tử vi nó là nói được những cái quá khứ chúng ta đã làm giống như các con bây giờ các con đạp xe hay là các con chạy xe với vận tốc bao nhiêu là các con biết vận tốc 80 cây số một giờ hay là vận tốc 180 hay 200 cây số một giờ là mình biết đúng không à, thế thì chạy vận tốc nào đến khi các con tăng ga đến vận tốc ấy rồi các con tắt máy thì không chạy nữa không nổ máy nữa xe nó còn chạy không vẫn còn chạy chứ quán tính mà thầy nói là tăng tốc đến 200 cây số một giờ à hay là tăng tốc đến 80 cây số một giờ xong rồi tắt máy à không nổ máy nữa xe vẫn còn quán tính vẫn chạy đúng không thế thì cái anh tử vi nó cũng thế anh này kiếp trước tạo những nghiệp gì bây giờ nó sẽ khiến anh sinh vào ngày tháng năm đó khiến cho mình phải sinh vào gia đình đó vào ngày tháng năm đó và như thế mình sẽ có những cái quả nghiệp như thế này sẽ xảy ra tuần tự nếu theo như bản nghiệp thế nhưng nếu kiếp này chúng ta sinh ra ta được gặp duyên lành được gặp những người giống như các thầy nói chuyện chia sẻ phật pháp với các con các con hiểu à mình có thể thay đổi số phận của mình cái tử vi là cái quá khứ mình đã tạo còn bây giờ mình là cái mới mình sẽ chuyển hóa nó mình không giữ nó nữa mình sẽ thay đổi thì số mệnh mình sẽ thay đổi cho nên theo đạo phật thì con người ta cũng có số mà cũng không có số có số với những ai không tu dưỡng rèn luyện thì đi xem tử vi mà ông nào xem giỏi là ông nói rất chuẩn còn sẽ không có số giống như thầy cho nên đấy trong cái ngành tử vi thì người ta bảo không nên xem tử vi cho các sư vì xem là không bao giờ đúng không đúng vì các thầy không gieo nhân như thế các thầy chuyển rồi cho nên các anh ngại lắm bảo xem tử vi cho các sư là mấy ông tử vi là không bao giờ xem đâu nhá thế thì thầy nói các con các con hiểu chưa nguyệt hiểu chưa nào đấy chỗ này là phật pháp đấy vậy thì ở đây thầy nói là các con thích mình có một cái số cố định hay là không thích đúng rồi không thích đúng không đa phần các con không thích mình chẳng thích mình bị bó buộc trong một cái số như phải như thế này phải như thế kia ví dụ đến năm này phải lấy chồng mà con không muốn lấy chồng vội nghe không à, nhưng mà cái số cái nghiệp nó bắt phải lấy chồng không muốn lấy chồng thì các con đương nhiên mình phải thích tự do chứ đã bị vào số mệnh tức là mất tự do không còn quyền làm chủ nữa cho nên các con muốn không mất tự do thì phải tu dưỡng thì sẽ có tự do không tu dưỡng là sẽ gì mất tự do đúng không số nó trói vào đấy à, chúng con thành kính cảm ơn đức trên thầy ạ